Nỗi sợ tuổi già Nỗi sợ hãi này chủ yếu bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, mọi người hay nghĩ rằng tuổi già và nghèo đói là bạn đồng hành. Thứ hai, nguyên nhân này quan trọng hơn. Đó là do ảnh hưởng của những lý thuyết hà khắc cổ xưa cho rằng chết sẽ phải xuống địa ngục, vào vạc dầu, gặp quỷ thần, vân vân. Chính nỗi sợ này đã biến con người thành nô lệ của nỗi sợ tuổi già. Chúng ta có thêm hai lý do hợp lý khác nữa để sợ tuổi già. Đó là sự lo sợ và hoài nghi những người thân quen với mình có thể chiếm toàn bộ gia tài của mình và việc tưởng tượng về cuộc sống của mình ở thế giới bên kia. Càng về già, chúng ta càng ốm yếu. Đó cũng là một lý do vì sao người ta sợ tuổi già. Tình ái cũng là một nguyên nhân thường gặp bởi chẳng ai muốn mình dần dần mất đi khả năng hấp dẫn trong tình ái cả. Nguyên nhân phổ biến của nỗi sợ hãi này gắn liền với nỗi sợ nghèo đói. Cụm từ nhà nghèo là cụm từ khó nghe nhất bởi nó khiến cho người ta dùng mình khi đối mặt với ý nghĩ họ sẽ sống những ngày cuối đời trong cảnh túng quẫn và phải dựa vào các tổ chức từ thiện. Nỗi sợ hãi này cũng bắt nguồn từ việc cho rằng tuổi già đến đồng nghĩa với việc mất tự do và độc lập cả về kinh tế lẫn sức khỏe. Dấu hiệu của nỗi sợ tuổi già Những dấu hiệu thông thường nhất của nỗi sợ tuổi già là thiếu nhiệt huyết. Đó là xu hướng trở nên chậm chạp và trở nên mặc cảm tự ti ở độ tuổi chín chắn về trí tuệ, khoảng độ tuổi 50. Quan niệm sai lầm cho rằng cá nhân mình đang suy thoái vì tuổi tác. Sự thật thì đây là những năm tháng hữu ích nhất của một đời người, cả về mặt trí tuệ lẫn tinh thần, độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi. Thói quen tự biện hộ Thói quen tự biện hộ với vẻ tiếc nuối rằng mình già rồi chỉ bởi vì họ đang ở gần độ tuổi 60 hoặc 70 gì đó, thay vì lật ngược quy luật tuổi tác và vui mừng vì đã đạt đến độ tuổi khôn ngoan và hiểu biết nhất của một đời người. Thói quen giết chết những sáng kiến Thói quen giết chết những sáng kiến, trí tưởng tượng và tự cho mình đã nhiều tuổi và không đủ sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần để sáng tạo hay đưa ra những sáng kiến. Và tôi vừa chia sẻ cho quý vị một cái nỗi sợ số 5 đó chính là nỗi sợ tuổi già. Quý vị thấy đoạn uh, chia sẻ của tôi uh, hay và giá trị, hãy nhớ bấm nút like, nút chia sẻ và bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình ở trên các nền tảng khác nhau. Cuối cùng, tôi uh, chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn sáng suốt